xin thị thực đến Hoa Kỳ hay còn được nói một cách khác xin visum đến Hoa Kỳ. Để nói tổng quát, nếu bạn muốn làm việc tạm thời ở Hoa Kỳ theo thị thực không nhập cư, thì bạn sẽ cần một thị thực cụ thể dựa trên loại công việc bạn được yêu cầu và thực hiện theo luật nhập cư của Hoa Kỳ. Hầu hết các thị thực làm việc tạm thời yêu cầu chủ lao động hoặc đại diện tiềm năng của bạn phải nộp đơn đăng ký và phải được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ chấp thuận trước khi bạn có thể nộp đơn xin thị thực làm việc. Tất cả mọi người nộp đơn xin thị thực phải có giấy phép lao động mà được USCIS chấp thuận. Các ứng dụng mẫu đơn Y129 phải được sự chấp thuận trước khi bạn có thể nộp đơn xin visa làm việc tại Đại sứ quán Mỹ. Sau khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, chủ lao động hoặc đại diện của bạn sẽ nhận được thông báo về hiệu lực đó thông qua biểu mẫu thông báo hành động Y797 và biểu mẫu này được coi là thông báo chấp thuận. Lãnh sự sẽ xác nhận sự chấp thuận của bạn thông qua dịch vụ quản lý thông tin yêu cầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, được viết tắt là PIMS trong cuộc phỏng vấn của bạn bạn phải mang theo mẫu thông báo hành động I-797 đến buổi phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ để xác nhận rằng giấy phép lao động của bạn đã được chấp thuận. Xin lưu ý rằng, việc chấp thuận đơn đăng ký không đảm bảo việc cấp thị thực nếu bạn không được coi là đủ điều kiện để được cấp thị thực theo luật di trú Hoa Kỳ. Sau đây là mô tả thị thực và bằng cấp. Thị thực H H1B chuyên gia cần có thị thực H1B nếu bạn đến Hoa Kỳ để thực hiện một công việc đã được sắp xếp trước. Để đủ điều kiện, bạn phải có bằng cử nhân trở lên hoặc bằng cấp tương đương trong lĩnh vực đặc biệt cụ thể mà bạn đang nộp đơn xin việc. USCIS sẽ xác định liệu việc làm của bạn có khiến bạn trở thành chuyên gia hay không và liệu bạn có đủ điều kiện để thực hiện công việc này hay không chủ lao động của bạn phải nộp đơn xin việc cho Bộ Lao động, trong đó có các điều khoản và điều kiện của hợp đồng lao động với bạn. Thị thực lao động tạm thời theo hiệp ước H1B1 trong một số trường hợp, các hiệp định thương mại tự do đã ký với Chile và Singapore dẫn đến các công nhân của Chile và Singapore có đủ điều kiện làm việc tạm thời tại Hoa Kỳ. Chỉ có công dân Chile và Singapore mới có thể đủ điều kiện làm đơn làm đương đơn chính. Những người nộp đơn xin thị thực với diện H1B1 phải và đã nhận được lời mời làm việc trong lĩnh vực của họ từ một nhà tuyển dụng ở Hoa Kỳ. Nhưng nhà tuyển dụng không cần phải điền và đính kèm mẫu Y129. Diện H2A là lao động với thời vụ trong nông nghiệp. Thị thực H2A cho phép người sử dụng lao động Hoa Kỳ đưa công nhân nước ngoài đến Hoa Kỳ để thực hiện các công việc nông nghiệp tạm thời mà người lao động Hoa Kỳ không thể thực hiện được. Thị thực H2A có hiệu lực đối với những người muốn thực hiện công việc nông nghiệp hoặc dịch vụ có tính chất tạm thời hoặc theo mùa tại Hoa Kỳ trên cơ sở tạm thời người sử dụng lao động Hoa Kỳ hoặc Hiệp hội các nhà sản xuất nông nghiệp Hoa Kỳ được coi là một người sử dụng lao động duy nhất, thì phải nộp đơn Y129. Thị thực H2B là lao động có tay nghề cao và lao động phổ thông. Thị thực này bắt buộc nếu bạn đến Hoa Kỳ để được hiện thực hiện một công việc và có tính chất tạm thời hoặc một thời vụ và thiếu công nhân Mỹ. Người sử dụng lao động của bạn phải có giấy chứng nhận của Bộ Lao động xác nhận rằng không có công nhân Hoa Kỳ nào đủ tiêu chuẩn vào công việc này. H3 là học việc. Cần có thị thực H3 nếu bạn đến Hoa Kỳ để được đào tạo từ nhà tuyển dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào, ngoài giáo dục hoặc đào tạo cao hơn trong thời gian lên đến 2 năm bạn có thể được trả tiền cho khóa đào tạo của mình và công việc thực tế được ủy quyền. Việc đào tạo không thể được sử dụng để cung cấp việc làm hiệu quả và không thể diễn ra ở nước của bạn. H4 là thành viên gia đình nếu bạn là chủ sở hữu chính của thị thực H. 4. Thì vợ hay chồng hoặc con chưa lập gia đình của bạn mà con của bạn phải dưới 21 tuổi có thể nhận được thị thực H4 để cùng bạn đến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vợ hay chồng hay con cái của bạn không được phép làm việc tại Hoa Kỳ. L1 là chuyển khoản trong nhà. Cần có thị thực L1 nếu bạn được có một công ty quốc tế làm việc tạm thời chuyển bạn sang một bộ phận hay một chi nhánh hoặc một công ty con của cùng một công ty ở Hoa Kỳ. Công ty quốc tế có thể là một tổ chức Hoa Kỳ hoặc ở nước ngoài. Để có đủ điều kiện cho thị thực L1, bạn phải ở cấp hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý hoặc có kiến thức chuyên môn và đang đảm nhận một vị trí trong công ty Hoa Kỳ và ở trong những cấp độ này, nhưng không nhất thiết phải ở vị trí tương tự như trước đây. Ngoài ra, bạn phải là làm việc bên ngoài Hoa Kỳ với công ty quốc tế liên tục trong một năm hay trong 3 năm qua trước khi nộp đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bạn chỉ có thể nộp đơn xin thị thực L1 sau khi công ty hoặc chi nhánh tại Hoa Kỳ của bạn đã nhận được giấy phép lao động và được cấp và chấp thuận từ USCIS. L2 là thành viên gia đình. Nếu bạn là chủ sở hữu chính của L2 thì vợ hay chồng hoặc con cái chưa kết hôn của bạn là con cái dưới 21 tuổi có thể nhận được visa L2 do sự thay đổi gần đây trong luật vợ hay chồng bạn có thể xin giấy phép lao động vợ hay chồng của bạn phải nhập cảnh Hoa Kỳ bằng thị lực NL2 của riêng mình và sau đó nộp đơn NI 76, 765 để hoàn chỉnh. Đơn này có sẵn từ USCIS cùng với lệ phí nộp đơn. Con cái của bạn không được phép làm việc tại Hoa Kỳ. O. Thị thực loại O được cấp cho những người có khả năng đặc biệt về khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh và thể thao hoặc thành tích xuất sắc trong sản xuất phim và truyền hình hay nhân viên hỗ trợ đáng kể của họ. P. Nghệ sĩ, nghệ sĩ giải trí. Thị thực loại P được cấp cho một số vận động viên, nghệ sĩ giải trí, nghệ sĩ và nhân viên hỗ trợ cần thiết đến để biểu diễn tại Hoa Kỳ. Q cần có thị thực Q. Nếu bạn đến Hoa Kỳ để tham gia chương trình trao đổi văn hóa quốc tế với mục đích đào tạo thực tế, việc làm và trao đổi lịch sử, văn hóa và truyền thống từ quốc gia bạn cư trú, bạn phải có đơn đăng ký thay mặt bạn, được nhà tài trợ chương trình gửi và đơn xin giấy phép lao động phải được USCIS chấp thuận. R cần có thị thực R nếu bạn đến Hoa Kỳ để làm việc trong tôn giáo. Khi nào thì bạn có thể nộp đơn? Đại sứ Hoa Kỳ có thể xử lý đơn xin thị thực qua những diện HLOPQ hoặc R của bạn lên đến 90 ngày trước khi bắt đầu mối quan hệ lao động, như đã nêu trong mẫu Y797 của bạn. Lưu ý, tuy nhiên, khi lập kế hoạch du lịch của bạn điều đó phải giữ trong hạn quy định của liên bang bạn chỉ có thể sử dụng thị thực của mình để xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ tối đa 10 ngày trước khi bắt đầu giai đoạn làm việc và được chấp thuận được hay được liệt kê trong mẫu Y797 của bạn. Thủ tục nộp đơn Nếu bạn nộp đơn xin thị thực qua diện H hay L O hay B hay Q hoặc là R, bạn phải nộp những giấy tờ đính kém sau đây. Mẫu đơn xin thị thực DS160 Hộ chiếu có giá trị để đi đến Hoa Kỳ với ngày có giá trị ít nhất là 6 tháng sau thời gian bạn dự định cư trú tại Hoa Kỳ. Một ảnh 5 x 5 cm được trong 6 tháng sau này. Biên lai nộp phí thị thực 190 đô la Mỹ. Nếu bạn là người nộp đơn L1 trên ứng dụng, thì bạn phải chú ý câu đính chính đã được hình thành để tránh những vấn đề gian lận. Số biên nhận trên mẫu Y-797 đã được phê duyệt. Thông báo hành động Bản sao giấy của Y-797 không được yêu cầu khi phỏng vấn. Ngoài những giấy tờ này, bạn phải mang theo thư xác nhận rằng bạn đã đặt lịch hẹn phỏng vấn. Bạn cũng có thể mang theo tài liệu bổ sung mà bạn tin rằng hỗ trợ thông tin bạn và muốn trình bày với lãnh sự. Làm sao để đăng ký? Bước 1. Hoàn thành mẫu đơn xin thị thực DS160. Bước 2. Thanh toán chi phí thị thực. Bước 3. Lên lịch cuộc hẹn của bạn. Số hộ chiếu của bạn. Bạn sẽ cần những thông tin sau để đặt lịch hẹn. Số hộ chiếu của bạn, số tham chiếu CGI từ biên nhận của bạn. Số mã vạch gồm 10 chữ số từ trang xác nhận. Bước 4. Có mặt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ vào ngày và giờ phỏng vấn. Bạn phải mang theo bản sao xác nhận thỏa thuận, trang xác nhận của mẫu đơn DS160, ảnh chụp trong vòng 6 tháng cuối, hộ chiếu, hộ chiếu hiện tại và tất cả các hộ chiếu cũ của bạn các ứng dụng không có tất cả các yếu tố này sẽ được không chấp thuận. Tài liệu bổ sung Ngoài những giấy tờ này, bạn phải mang theo thư xác nhận rằng bạn đã đặt lịch hẹn phỏng vấn. Thông qua dịch vụ này, bạn cũng có thể mang theo tài liệu bổ sung mà bạn tin rằng hỗ trợ thông tin bạn muốn trình bày với lãnh sự. Cảnh cáo, không sử dụng tài liệu sai, gian lận hoặc trình bày sai có thể dẫn đến việc bạn bị từ chối chấp uh, từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Người nộp đơn có thể bao gồm thông tin bí mật trong một phong bì niêm phong nếu yêu cầu bảo mật. Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ ai và sẽ tôn trọng tính bảo mật của thông tin lãnh sự xem xét từng đơn và cân nhắc các yếu tố nghề nghiệp, xã hội, văn hóa và các yếu tố khác trong khi quyết định. Lãnh sự có thể xem xét những dự định cụ thể, hoàn cảnh gia đình, kế hoạch lâu dài và triển vọng của bạn tại quốc gia bạn đang cư ngụ. Mỗi trường hợp được kiểm tra riêng và đánh giá riêng song liên quan đến luật pháp Hoa Kỳ. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách bao gồm các tài liệu sau này, cho cuộc phỏng vấn này. Bằng chứng xác nhận trình độ công việc của bạn, bao gồm bất kỳ bằng tốt nghiệp đại học nào. Thư gốc từ các nhà tuyển dụng hiện tại và trước đây nêu rõ vị trí các dự án bạn đã làm và thời gian bạn làm việc với nhà tuyển dụng của mình. Nếu bạn hiện đang làm việc và có tình trạng hay vào trong diện H1B, vui lòng gửi phiếu lương của bạn và tờ khai thuế liên bang. Ngoài ra, còn có phiếu lương từ nơi làm việc hiện tại hoặc gần đây nhất của bạn. Tên và số điện thoại hiện tại của các giám đốc nhân sự tại nơi làm việc hiện tại và trước đây của bạn. Đồng thời nhớ đính kèm theo CV của bạn. Khi nói về thành viên trong gia đình, các thành viên gia đình của bạn phải có tất cả các giấy tờ cần thiết cho loại thị thực liên quan này. này. Bản chính giấy chứng nhận kết hôn đối với vợ hay chồng của bạn hoặc giấy khai sinh đối với con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi một lá thư từ người sử dụng lao động của bạn xác nhận việc làm của bạn. Nếu vợ hay chồng của bạn hiện đang làm việc tại Hoa Kỳ với thị thực H1B thì nhớ hãy mang theo phiếu lương của họ cho năm dương lịch hiện tại và tờ khai thuế liên bang. Thêm thông tin cần thiết để biết thêm thông tin về thị thực theo diện H, L, O, P, Q hay là R, hãy truy cập vào trang web ờ, hay là trang mạng của Bộ Ngoại giao dành cho người lao động tạm thời ở Hoa Kỳ. AT Consul Tunil tạm thời dừng tại nơi đây.